chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi uh, giải đáp những cái à, thắc mắc của khá là nhiều anh em Đấy. cái lý do vì sao mà anh em đi uh, lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bị mà anh em lại thua nhất là do cái khâu chuẩn bị của anh em không được tốt Đấy. thứ hai Đấy, thứ hai nữa là cũng do cái phần trăm hên xui của mình nữa Đấy. do phần trăm hên xui của mình thì tất nhiên rồi đi đánh cờ bạc mà anh em phải có phần trăm hên thì anh em mới thắng được đấy, anh em mới có tỷ lệ thắng tuyệt đối được đấy, và cái quan trọng thứ nhì đó chính là cái bộ hột đấy, cái bộ hột thì cái bộ hột của anh em là cái cái công cụ để kiếm tiền cho anh em đấy nên là anh em và phải chịu khó đầu tư đấy phải biết phải chịu khó đầu tư thì là anh em chơi nó mới không bị lộ tay nó không bị lộ ở ờ, cái ờ, cách đi của thế hột ở ờ, cách đi của cái hột à, của cái bộ hột tài xỉu mà anh em đang sở hữu nhá đấy thì đấy là cái lý do mà đơn giản nhất để cho anh em thua đấy. những cái bộ hột nào mà ăn độ những cái bộ hột nào mà đi khôn rồi thì những cái bộ hột để anh em có thể để lại anh em lắc thì tay con sẽ không biết được và không thể nào đoán được những cái cách đi của cái bộ hột tài xỉu đấy đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ cho anh em để cho anh em đi anh em rút kinh nghiệm anh em đi ờ, lắc tài xỉu anh em sẽ có những cái tỷ lệ thắng hơn đấy thì cái bộ hột tài xỉu mà anh em muốn sở hữu nó mà anh em đi lắc ấy, thì là thứ nhất là bộ hột là phải đi đều đấy. thứ nhất bộ hột phải đi đều đấy. thứ hai là anh em lắc anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu đấy chính là cái bộ hột mà anh em có thể sở hữu anh em đi lắc đấy, thì anh em mỗi anh em ít nhất là đi lắc tài xỉu là ít nhất phải có hai cho đến ba bộ hồ tài xỉu đấy chính là cái, cái kinh nghiệm nhỏ để chia sẻ cho anh em thôi đấy thì uh, cũng uh, tiện đây thì tôi cũng xin phép giới thiệu luôn với anh em đấy, ờ, cái bộ hồ tài xỉu đấy, cái bộ hồ tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt anh em cực kỳ hay bộ hồ này đi rất là khôn đấy. nó đi rất là khôn không thể nào mà đoán được cái cái, cái cách của nó đi cả Đấy, nó đi rất là khôn thì anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ đặt đơn hàng Đấy, đặt đơn hàng gửi về thì trong cái thời gian mà anh em đang à, đang bị cách ly covid này thì là đây là cái thời gian mà anh em có thể đây là anh đây là cái thời gian mà anh em có thể là thuận tiện nhất để cho anh em có thể là nâng cao cái tài nghệ lắc tài xỉu của anh em lên nhé anh em chịu khó một chút thì ờ, qua cái đợt dịch này thì anh em đi lắc tài xỉu nó sẽ ok hơn rất là nhiều đấy thì ờ, cái riêng cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt anh em đấy, và chia sẻ cho anh em qua cái video này thì là cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tăng đấy, hoàn toàn không tăng bộ hột đi đều tầm 90 phần trăm cho anh em đấy và thứ ba nữa là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được thì cái cách giữ tài giữ xỉu như thế nào thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là anh em đặt đơn hàng hãy gửi về cho anh em anh em gọi điện trực tiếp video cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc đấy thì anh em nào mà muốn nâng cao tay nghề muốn nâng cao tay nghề lắc hột tài xỉu thì anh em có thể mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc đấy, chia sẻ cho anh em cách lắc đảm bảo cho anh em luôn là 100% anh em lắc được đấy, có rất là nhiều anh em mà sợ là không lắc được nên là nên là nên là rất là băn khoăn Đấy, rất là băn khoăn mua và không mua đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này để test nhanh cho anh em này thì thời gian vừa rồi tôi cũng nói tôi cũng nói cái vấn đề chia sẻ cái vấn đề mà anh em đi lắc tài xỉu mà anh em sao anh em lại thua đấy thì cũng chia sẻ cho anh em như vậy đấy, thì anh em nào mà đồng ý ý kiến của tôi thì anh em cho một like đấy, thì anh em nào mà có ý kiến trái chiều hay là anh em nào có muốn ý kiến thêm ý kiến riêng nữa thì anh em cứ comment ở dưới phía dưới video nhé Đấy. để tôi ờ, đó thì ờ, giờ tôi và tôi sẽ thử cho anh em vài chén Đấy, test cho anh em vài chén để cho anh em thấy xem cái bộ hột này nó đi như vậy nó đã ok chưa với cái tỷ lệ đi đều của nó lên tới 90 phần trăm đấy tài xỉu này Đó, tài này xỉu này đấy. tài này đấy. xỉu này đấy. anh em thấy không nó đi rất là đều đấy. thì anh em làm mà muốn sở hữu cái bộ hột này thì anh em đi lắc thì là cái bộ hột tài xỉu này nó nó nó đi theo ý muốn của anh em đấy, đi theo ý muốn của anh em là như nào đấy, ví dụ như cái chén chén à, một hai ba này cái chén này thì à, tôi sẽ cho lên tài, nhá chén này cho lên tài, đó Thấy không rất là đơn giản đấy. cái chén này thì tôi cho xuống xỉu đó. chén xỉu thì à, có hai cách lắc một là anh em có thể lắc theo cách của tôi mà chia sẻ cho anh em khi mà anh em lấy hột Đấy. hoặc là anh em có thể lắc bình thường Đấy, anh em lắc bình thường thì uh, cái bộ hột này nó cũng sẽ đi đều cho anh em đó chủ yếu là anh em giữ được cái bộ hột này thôi Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ cho anh em vài chén này đó bão tam luôn này một ba bốn này hai hai sáu này hai ba bốn này bốn bốn bốn bốn một này đấy anh em thấy không giữ cũng rất là ok đấy anh em đảm bảo với anh em luôn là anh em lấy hột về là anh em lắc được đấy chứ tôi là người làm hột thì tôi lại không bảo được cho anh em cái cách lắc nữa thì tôi làm hột làm gì đúng không đấy thì video này tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em cái ờ, cái cách mà anh em ờ, đi chơi tài xỉu bịp hay anh em đi lắc tài xỉu mà anh em không không sợ bị thua đó thì chủ yếu là anh em phải biết đầu tư cho mình có những cái bộ hồ tài xỉu mà nó Đấy, thì video này tôi chia sẻ cho anh em như vậy rồi Đấy, thì anh em nào mà có muốn được uh, tư vấn hay là muốn được chia sẻ hơn nữa thì anh em cứ alo tôi số điện thoại trên màn hình nhé chào tạm biệt tất cả anh em